tổ sư ngành luyện kim đã để lại tiên tri về ngày tận thế. Ở Thổ Nhĩ Kỳ có một thành thị tên là Tiana, vốn là vùng đất thời Hy Lạp cổ. Nơi đây lưu truyền một câu chuyện về một bức tượng ở trong hang núi bí mật. Nếu bạn bò về phía trước, đến cuối đường thông đạo tối tăm nhỏ hẹp, sẽ có một cửa vào mật thất. Bạn sẽ thấy ngai vàng hoa lệ đẹp đẽ, trên đó có một thi thể đã khô héo, dựa nghiêng, nhưng trong lòng thi thể đang ôm một thứ. Khi lấy thứ này rồi thổi bụi bặm bám lên, người ta phát hiện một phiến đá xanh lục phát quang, ánh sáng lập lòe. Trên đó có khắc phù hiệu thần bí, không cho con người biết. Người ta gọi nó là Emerald Tablet, hay còn được biết đến với cái tên khác là bản khắc Ngọc Lục Bảo. Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền liên quan tới nguồn gốc của bản khắc Ngọc Lục Bảo. Vì thế nên người ta cũng không thật sự biết rõ đâu mới là câu chuyện đã diễn ra. Tuy nhiên cho đến tận ngày nay, bản khắc Ngọc Lục Bảo được xem là một văn tự cổ đại huyền bí, chứa đựng những bí mật cơ bản nhất của vũ trụ. Bản khắc Ngọc Lục Bảo này không chỉ mang trong mình toàn bộ kiến thức về thuật giả kim, khoa học, phép thuật, nguồn gốc và cách vận hành của vũ trụ, mà nó còn là một trong những cổ vật huyền bí chứa đựng lời tiên tri về ngày tận thế của ông tổ ngành luyện kim. Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết kể về bản khắc ngọc lục bảo, nhưng trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện của Seth, con trai của Adam. Ông đã viết ra bản khắc ngọc lục bảo nhằm giúp cho nhân loại chuộc lại những tội lỗi mà cha ông đã phạm phải khi còn trong vườn địa đàng. Bản ngọc lục bảo do Seth viết có 12 tấm khác nhau, tạo thành từ một chất liệu độc nhất sinh ra trong quá trình biến đổi giả kim. Truyền thuyết khác thì lại cho rằng Hermes là ông tổ của triết học phương Tây. Tên đầy đủ là Hermes Trismegistus hay còn có nghĩa là bộ ba vĩ đại. Cái tên này mang ý nghĩa ông là người nắm giữ ba chiếc chìa khóa bí mật liên quan đến thuật giả kim, chim tinh học và thần bí học. Nhiều nhà thần học tin rằng James Trismegistus là người tiên đoán trước được sự ra đời của Thiên Chúa Giáo, đồng thời còn để lại những dự ngôn đầy bí ẩn về tai họa của nhân loại trong tương lai. Tương truyền, Holmes trong cuộc đời mình đã viết được vô số cuốn sách, trong đó chứa hầu hết các tri thức mà nhân loại cần biết để thao túng và vận hành thế giới. Nổi bật nhất phải kể đến ba văn tự. Văn tự đầu tiên, đầu tiên đó là pimenter. Văn tự này chính là sách ghi lại những lời mà thần linh truyền dạy cho James khi ông còn chưa tu thành đắc đạo. Nó chủ yếu viết về sự tu dưỡng, dạy con người cách rèn luyện đạo đức và vượt qua thất tình lục dục trong nhân gian. Lời răng dạy của Hems để lại cho đệ tử. Thứ hai, đó là sách ghi chép những lời mà Hems dạy đệ tử của ông là Asclepius. Sách của Asclepius dạy con người biết những phương thức để sống phù hợp với yêu cầu của thần linh thì sẽ có được trí huệ. Một số nội dung trong sách như sau Con người giác ngộ sẽ thấy trời ngự trị trong tâm khả mình Biết rằng mình đã từ một thực thể tuyệt đối duy nhất phóng phát ra Biết rằng trong mình có một phần sức mạnh thiên liêng cai quản vũ trụ Con người có bổn phận sống thuận theo trời Phù hợp với trời và hòa đồng với vạn vật đối với người ai cập xưa thì vạn vật bằng nhiều đường lối khác nhau sẽ đạt tới cùng một mục đích là trở thành thần Cuối cùng, chắc chắn rồi đó chính là bản khắc ngọc lục bảo mà chúng ta đang đề cập đến ngày hôm nay. Nội dung cơ bản nhất, cốt yếu nhất của bản khắc được hiểu một cách đơn giản là vũ trụ này được tạo dựng theo một cơ cấu chung trên dưới như nhau. Để thấy được sự huyền diệu này, mọi thứ phải thống nhất như một. Chưa dừng lại ở đó, Holmes còn đưa ra những lời tiên tri cực kỳ huyền bí về thế giới trong tương lai. Lời tiên tri đầu tiên truyền đạt ý nghĩa về đời sống tâm tinh thần của con người. Tín ngưỡng tôn giáo sẽ không tồn tại, nó chỉ là một câu chuyện trống rỗng. Trẻ em sẽ không còn tin vào tôn giáo và những gì còn lại chỉ là đạo đức được khắc trên đá. Sau đó, mọi người sẽ mệt mỏi với đời sống tâm linh và họ sẽ không còn tin vào thế giới nữa cũng có những thứ đáng được tôn trọng và những người đáng được tôn thờ mọi người sẽ nghĩ tôn giáo là gánh nặng và họ sẽ coi thường tôn giáo con người sẽ không còn yêu thế giới kiệt tác vô song này của thượng đế và mọi người sẽ quên đi sự hiện hữu toàn năng của thượng đế thế nhưng sau lũ lụt nạn đói bệnh dịch bệnh hiểm nghèo chiến tranh và nhiều thảm họa khác tất cả các tôn giáo sẽ sụp đổ chỉ sau đó mọi người sẽ hướng mắt về thượng đế người ta lại bắt đầu cầu nguyện, khẩn thiết cầu xin Thượng Đế che chở một lần nữa. Sau đó là lời tiên tri về niềm tin vào thần học của loài người. Bóng tối chiến thắng ánh sáng, sống không bằng chết, không ai còn ngẩng mặt lên nhìn trời. Những người thành kính với thần bị coi là thần kinh, những người bất kính với thần được coi là thông minh, những kẻ điên được coi là dũng sĩ và những kẻ độc ác được coi là người tốt. Khi nói đến sự bất tử của linh hồn hay sự bất tử của sinh mệnh, Họ sẽ coi đó là trò cười, họ cho là giả. Không ai tin hay nói về sự tôn trọng và lòng thành kính với thần nữa. Thứ ba là lời tiên tri về số phận trái đất. Trái đất không còn bền vững, biển không còn tàu thuyền, bầu trời không còn nâng đỡ các vì sao nữa, các hành tinh không còn được sắp xếp trên quỹ đạo, trái cây trên trái đất sẽ mục nát, đất sẽ cằn cỗi, không khí sẽ ngừng lưu chuyển. Sau thảm họa, thế giới sẽ suy tàn không còn tôn giáo, mọi thứ không còn theo quy luật và những điều tốt đẹp sẽ biến mất. Đây sẽ là một thời kỳ hỗn loạn, tất cả các giá trị đạo đức sẽ dần biến mất. Mọi người nghĩ về những điều xấu xa, bóng tối sẽ bao trùm tâm hồn. Vì vậy chúng ta sẽ không nhận ra sai lầm của mình nữa. Một xã hội méo mó mới xuất hiện và con người trở nên hỗn loạn về tinh thần. Suy nghĩ, lời nói và việc làm của họ cũng không còn tình yêu mà đầy ích kỷ mọi người theo đuổi cuộc sống vật chất cực độ và sự theo đuổi này khiến họ ngày càng rời xa thế giới tâm linh một triều đại đen tối từ đó mà được sinh ra mọi người sẽ bị cai trị bởi những chính trị gia tà ác tham nhũng và ích kỷ những người chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực thiên nhiên sẽ mất cân bằng thảm họa đang đến gần và mọi người sẽ phải chịu tai họa do chính mình gây ra Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, một bộ phận người lớn lại quan tâm cho rằng tác giả thật sự của bản khắc cập lục bảo là Thoth vị thần trí huệ của Ai Cập. Đây là một vị thần của chữ viết và kiến thức. Thoth được cho là đã phát minh ra chữ tượng hình và viết ra những luận thuyết ma thuật về thế giới bên kia, bầu trời và trái đất. Ông cũng được coi là người ghi chép của các vị thần và người bảo trợ của tất cả các môn nghệ thuật. Thoth đã chia kiến thức của mình thành 42 tấm ngọc lục mão. Trên đó có ghi lại các nguyên tắc khoa học vĩ đại của vũ trụ một cách có hệ thống. Tụ chung lại, khi ai đó đang nói về bản khắc ngọc lục bảo, có nghĩa là họ đang nói đến các tác phẩm của Hermes Trismegistus hoặc đang nói đến những tri thức của thần Thoth. Dù là hai tác phẩm riêng biệt, nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, chúng lại có nhiều nét tương đồng kỳ lạ bản khắc Ngọc Lục Bảo về cơ bản là một nền tảng trong sự phát triển của nghệ thuật giả kim. Ngoài ra, bản khắc này cũng mang những tri thức về chim tinh học, thuốc trường sinh hay một phép thuật liên quan đến việc triệu hồi các thực thể siêu nhiên nào đó. Thuật giả kim thường được hiểu nhầm là chỉ sự biến đổi của các kim loại thông thường như sắt, chì, thanh vàng, nhưng theo một nghĩa rộng hơn, nó cũng nhắc tới ma thuật học và phát triển các dạng năng lượng thay thế khác của con người thuật giả kim là có thật. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại tin tưởng vào sự tồn tại của bản khắc ngọc lục bảo. Trong lịch sử đã có rất nhiều bằng chứng minh chứng rằng thuật giả kim được nhắc tới là hoàn toàn có thật. Ví dụ, một bản dịch của Isaac Newton đã được phát hiện trong số các bài báo về ông. Bản dịch này hiện đang lưu giữ trong thư viện King's College ở Đại học Cambridge. Nội dung trong bản thảo viết tay này khiến người ta kinh ngạc có thể nói là đã đảo lộn nhận thức con người về thuật luyện kim, đồng thời đảo lộn nhận thức của mọi người đối với Newton. Nhân viên nghiên cứu phát hiện trong bản thảo viết tay, Newton cho rằng trí huệ của thuật luyện kim có thể truy ngược dòng đến nhận thức cổ đại xa xưa, mà điều đó đã dẫn dắt ông đến ba định luật chuyển động Newton. Hóa ra, sự ra đời của vật lý học cận đại là sự tiếp nhận sự gợi mở từ thuật luyện kim. Trong bản thảo viết rằng Loại trí huệ này có thể hấp dẫn hết thảy vật chất nhỏ bé tinh xảo, tác dụng của nó xuyên thấu hết thảy vật chất kiên cố. Mọi người biết rằng, vật lý hiện đại có định luật vạn vật hấp dẫn. Họ nhận định như sau, giữa hai điểm vật với nhau là có lực tác dụng hấp dẫn. Vậy thì lẽ nào nói sự dẫn dắt định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là không phải đến từ câu chuyện quả táo rơi, mà đến từ bản khắc ngập luật bảo. Bảo điển về thuật luyện kim chính nó đã gợi ý cho ông hay sao? Flamel và hòn đá triết gia. Minh chứng rõ ràng hơn nữa về sự tồn tại của bản khắc ngọc lục bảo phải kể đến chuyện Flamel và hòn đá triết gia. Theo truyền thuyết, Nicolas Flamel đã có được một cuốn sách huyền bí xa xưa từ tay một người lạ. Quyển sách được viết bằng tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Vào năm 1378, ông tới Tây Ban Nha tìm sự hỗ trợ dịch thuật một quyển sách huyền bí 21 trang của Abraham, hay còn gọi là The Codex Nicholas đã dành cả đời mình để tìm hiểu và khám phá những bí mật xung quanh quyển sách này. Ông đã đến một trường đại học tại Andalusia để bàn luận với những nhà chức trách Do Thái và Hồi giáo. Đến Tây Ban Nha, ông được một người dạy cho cách tìm hiểu những nghệ thuật ẩn chứa trong cuốn sách của mình. Flamel và vợ ông đã sử dụng những kiến thức có trong quyển sách, dùng đã giả dạ kim tạo ra bạc vào năm 1382 và sau đó là vàng. Truyền thuyết kể rằng Abraham là học trò của thần trí huệ Thoth. Thoth đã tự mình truyền thụ trí thức cho Abraham. Do đó, sách Abraham là cùng nguồn gốc với Thúy Ngọc Lục đều có sự kỳ diệu như nhau. Sau hơn 20 năm nghiên cứu chuyên tâm, Flamel cuối cùng cũng thấu hiểu điều huyền mật của thuật luyện kim, đã tìm được vật chất quan trọng nhất để biến kim loại phổ thông thành vàng. Nó chính là hòn đá triết gia, tiếng tâm lẫy lừng. Đây là một loại vật chất thật sự giống trong thần thoại, có được nó mới có thể biến kim loại thông thường thành vàng kim. Hơn nữa, nó có thể chế tạo sinh vật mang hình người, gọi là người lùn, homunculus, thậm chí có thể dùng nó để chế tạo linh dược trường sinh bất lão. Nó là thứ cổ xưa nhất, thần bí nhất, không muốn cho con người biết nhất. Cũng là ân điển không thể nào thuyết phục hơn của thần. Hãy tin tôi, đốt đá thành vàng là tuyệt đối chân thực. Nó là điều huyền diệu trong những điều huyền diệu, nó là lực lượng của đạo đức, lực lượng của thần. Cho nên, đối với kẻ không biết thì nó là bí mật vô hình, Farmel khẳng định. Đương nhiên, ông không dạy gì mà công bố rộng rãi việc mình đốt đá thành vàng. Bằng chứng trong lịch sử cho thấy Flamel chỉ là người làm công việc sao chép rất bình thường, cũng không có quá nhiều tài sản, lại càng không thuộc gia tộc giàu có. Nhưng ông lại xây được 14 bệnh viện ở Paris và cả giáo đường Do vậy, mọi người đều tin rằng ông nắm trong tay thuật luyện kim nên mới phát đại tài như vậy. Nhưng kỳ thực, gia tài kết xù có nguồn gốc bất minh ấy không phải là chỗ kỳ lạ nhất trong cuộc đời ông ta. Tháng 3 năm 1417, khi Flamel đã 87 tuổi, đột nhiên ông và vợ cùng nhau qua đời – những người yêu thích thuật luyện kim lũ lượt kéo đến. Họ đến nơi ở lúc còn sống và chỗ đặt quan tài của Flamel, phát hiện các loại phù hiệu kỳ quái và những phù điêu khiến người ta không cách nào lý giải. Lúc này, mọi người ở trong nhà Flamel đào đất lên ba xích với mong muốn tìm thấy bí mật của hòn đá triết gia, nhưng họ đã tay không ra về. Cuối cùng, có một người chịu hết nổi, người ấy đã đào phần mộ để mở quan tài của vợ chồng Flamel. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt, quan tài rỗng tuếch, có thể họ đã dùng hòn đá triết gia để đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Tưởng chừng như mọi thứ đã dừng ở đây, nhưng sự kỳ lạ vẫn tiếp diễn một cách vô cùng bí ẩn. Đến năm 1761, hơn 300 năm sau khi vợ chồng Flamel qua đời, có người tuyên bố tận mắt đã nhìn thấy vợ chồng Nicolas Flamel ở nhà hát kịch Paris. Sau này còn có người không ngừng tuyên bố rằng họ thấy vợ chồng này xuất hiện ở những nơi khác nhau. Có thể thấy rằng nguồn gốc của bản khắc Ngọc Lục Bảo từ đâu có lẽ mãi mãi không ai biết được. Nó ẩn chứa những gì cũng sẽ là câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải. Chỉ là bằng cách này hay cách khác, nó vẫn luôn luôn khiến người ta bàn tán, suy luận về mình suốt chiều dài lịch sử. Nguồn gốc thuật giả kim Nguồn gốc của thuật giả kim phương Tây được cho là bắt nguồn từ Ai Cập thời Hy Lạp hóa, tầm điểm là thành phố Alexandria, và trùng hợp thay, cả Hermes Trismegistus đều có liên quan mật thiết đến Ai Cập. Nếu chúng ta tạm thời bỏ qua nguồn gốc thật sự của bản khắc Ngọc Lục Bảo, các bạn có bao giờ thắc mắc rằng nếu như bản khắc Ngọc Lục Bảo tồn tại thì đã bao giờ được tìm thấy hay chưa? Theo cá nhân tôi, nó thật sự đã được tìm thấy và được khai thác một phần nhất định trong thế giới cổ đại. Điều đó được thể hiện qua những kho tàng tri thức khổng lồ mà người các nền văn minh cổ đại nắm giữ, ví dụ như Thư viện Alexander chẳng hạn. Thư viện Alexander ở thành phố Alexander của Ai Cập từng là một trong những thư viện lớn và quan trọng nhất của thế giới cổ đại. Nó là một phần của một viện nghiên cứu lớn hơn cả Motion, hay là ngôi nhà của các Mills, những nữ thần của thơ ca và nghệ thuật. Alexander được coi là kinh đô của tri thức và hậu thuật một phần là vì có đại thư viện. Nhiều học giả quan trọng và có ảnh hưởng đã từng làm việc tại thư viện trong thế kỷ thứ ba và hai trước công nguyên, như Genodotus của Ephesus, người đã chuẩn hóa các văn bản của các tác phẩm của Homeros, Callimachus, người đã viết Pinacus, được coi là danh mục thư viện đầu tiên trên thế giới, Aretonus của Siren, người đã tính chu vi của trái đất gần chính xác với sai số vài trăm km, Aristophanes của Byzantium, người đã phát minh ra hệ thống dấu phụ Hy Lạp và là người đầu tiên phân chia các văn bản thơ theo dòng. Aristarchos của Samothrace, người đã tạo ra các văn bản hoàn thiện về các bài thơ Homerus, cũng như các bài bình luận sâu rộng về chúng. Trong triều đại Protomas Đệ Tam, August, một thư viện con đã được thành lập tại Serapum. Đây là ngôi đền của vị thần Serapis, vị thần của người Hy Lạp, Ai Cập. Bất chấp niềm tin phổ biến ngày nay rằng Thư viện đã bị đốt cháy một lần và bị phá hủy một cách thảm khốc. Thật sự thư viện đã tự suy tàn dần dần trong suốt nhiều thế kỷ, bắt đầu bằng việc thanh trừng các học giả ở Alexandria vào năm 145 trước công nguyên, dưới thời trị vì của Ptolemaios VIII. Fishkin dẫn đến việc Aristarchos của Samarais, viên quản thủ thư viện đã từ chức và rời đến đảo Ship. Nhiều học giả khác, bao gồm Danosiros Tars, và Apollodoros của Athens đã trốn sang các thành phố khác. Tại đó, họ tiếp tục giảng dạy và tiến hành nghiên cứu. Toàn bộ thư viện hoặc một phần của kho tàng tư liệu của nó đã bị Julius Caesar vô tình đốt cháy trong một cuộc nội chiến của ông vào năm 48 trước công nguyên, nhưng không rõ thực sự thư viện đã bị phá hủy ra sao và dường như nó vẫn tiếp tục tồn tại hoặc được xây dựng lại ngay sau đó nhà địa lý học Strabo đã đề cập đến việc viếng thăm Sinh vào khoảng năm 20 trước công nguyên và tác phẩm học thuật của ông Didymus Troenterus ở Alexandria trong thời kỳ này cho thấy ông có quyền sử dụng kho tàng tư liệu của thư viện. Thư viện suy giảm trong thời kỳ La Mã do thiếu kinh phí và các hoạt động hỗ trợ. Nó dường như đã chấm dứt hoạt động vào những năm 260 trong khoảng thời gian 270 đến 275, thành phố Alexandria đã chứng kiến một cuộc nổi loạn và dẹp loạn của triều đình. Có lẽ điều này đã phá hủy những gì còn lại. Tư viện con Serapum có thể vẫn còn tồn tại sau khi tư viện chính bị phá hủy. Serapum đã bị phá hủy vào năm 391 trước công nguyên dưới mọi sắc lệnh do giáo trưởng của giáo hội chính thống giáo Crop Theophilus của Alexander ban hành nhưng nó dường như không giống một nhà trữ sách vào thời điểm đó mà được sử dụng chủ yếu như một nơi tập hợp cho các nhà triết học tân Plato, học trò của em Plautus. Đến nay, vẫn không thể xác định kích thước của kho tàng trong bất kỳ thời điểm nào một cách chắc chắn. Alexander không phải là thư viện duy nhất. Vào cuối thời kỳ Hy Lạp, hầu hết mọi thành phố ở đông địa Trung Hải đều có thư viện công cộng và nhiều thị trấn đều có thư viện cỡ trung bình. Trong thời kỳ La Mã, hàng loạt thư viện được xây dựng vào thế kỷ thứ tư, có ít nhất 20 thư viện công cộng ở Rome. Vào thời cổ đại, khi đế chế La Mã tiếp nhận Kitô giáo, các thư viện Kitô giáo được xây dựng và tổ chức mô phỏng theo thư viện Alexander và các thư viện lớn khác của thời ngoại giáo trước đó. Bắt đầu được thành lập trên khắp khu vực phía đông đế quốc trong bộ phận cư dân nói tiếng Hy Lạp. Các thư viện lớn nhất và nổi bật nhất trong số đó là tầng ngọc Pacera Maritima, Jerusalem và một thư viện Kitô giáo ở Alexander. Các thư viện này đã tổ chức lưu trữ các tác phẩm ngoại giáo và Kitô giáo song song. Các học giả Kitô giáo áp dụng triết học kinh điển Judeo-Christian, tương tự các học giả của thư viện Alexander đã từng sử dụng để phân tích kinh điển Hy Lạp. Tuy vậy, nghiên cứu của các tác giả ngoại giáo vẫn chỉ là thứ yếu so với nghiên cứu kinh sách Kitô giáo cho đến thời phục hưng. Trớ trêu thay, sự tồn tại của văn bản cổ xưa còn sót lại, hầu như không có gì trong các thư viện lớn của thời cổ đại. Mà thay vào đó, hầu hết văn bản chỉ là sao chép lại và tái sao chép văn bản đã sao chép lúc đầu bởi những người chép tài liệu chuyên nghiệp trong thời kỳ La Mã, từ nguồn giấy cói và sau đó chép lại bởi các nhà tu hành trong thời Trung Cổ vào giấy da. Các bạn nghĩ sao về bản khắc Ngọc Lục Bảo này? liệu rằng lời kể của những truyền thuyết, bằng chứng từ các dịch giả hiện đại hay sự kinh ngạc về thư viện Alexander có đủ để chứng minh sự tồn tại của bản khắc Ngọc Lục Bảo hay không? Và những tiên tri được khắc trên những tấm Ngọc Lục Bảo này đã ứng nghiệm như thế nào trong thời kỳ hiện đại? Bạn có tin vào những lời tiên tri này không? Riêng An Nhiên vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào bản khắc Ngọc Lục Bảo. Tin vào tri thức mà bản khắc này đã mang tới trong quá khứ hy vọng rằng trong tương lai, loài người thật sự sẽ giải mã được bí ẩn về nguồn tri thức vô tận này. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Hãy để lại comment dưới video này nếu như các bạn có ý kiến nào khác nhé.